chú anh chị và các bạn hôm nay Steven trở lại khu uh, nhà mới khu này là khu River Edge lần trước là Steven có ghé qua một lần rồi thâu video mà lúc đó nhà nó xây chưa có xong ở phía trong Steven chỉ quay được ở phía ngoài nên uh, mọi người đã hỏi Steven hôm nay trả lời để quay phía trong để cho mọi người xem cái uh, cái cái cái cái, cái nội thất nó ra sao thì uh, đây là cái nhà để tiếp tục cho video lần trước Steven đã thâu đó thì Steven hôm nay đã trở lại uh, quay chi tiết hơn để cho mọi người biết cái khu nhà này cái khu này rồi khu River Edge nằm ở Wesley Chapel uh, Florida cách phi trường của uh, Tampa là 25 tới 30 phút lái tùy theo cái uh, traffic thì mình vô cái nhà này nó có cái con cái này kia bằng giống như là cái uh, giếng trời đó đi vô nhà nha đây là nội thất phía trong khi mình mới bước vào cửa đây bên kia là cái à, family room thì xa xa bên kia là cái kitchen cái uh, island kitchen nghĩa là cái này là open concept bên phía trước phía sau nhìn thấy hết thì phía trước bên tay phải này nó có một cái à, bàn em thì bên tay phải này nó có một cái à, đây là cái phòng giặt thì hiện tại nó làm bên kia là cái gian phòng như cái phòng giặt này nó làm cho cái nó để cái à, máy in nữa thì bên tay phải này nó có một cái phòng ngủ phòng ngủ này nó đi uh, liền qua bên kia nó có một cái phòng ngủ thứ hai nữa giống như là gia đình có hai đứa con thì hai đứa là ở phòng này chính giữa nó có một cái bathroom nghĩa là cái nhà tắm nghĩa là hai cái phòng này với phòng kia nó share một cái nhà tắm bên đây mới bước vô nhà tắm nó có cái uh, sink toilet bên này cũng có cái uh, bathtub này rộng lắm cô chú anh chị cái uh, thêm một cái bathroom nữa thì hiện tại nãy giờ mình đi ngang là hai cái bathroom rồi nha bathroom mình nó có cái stand sau và nghĩa cái đồ tắm đứng ngoài kia thì uh, hồ bơi kia yeah. cái trình nhìn qua cái cửa cái bên kia bên đây cũng có một cái à, breakfast nook giống như cái buổi à, bàn ăn sáng này hiện tại phía sau nó có một cái hồ bơi với cái uh, outdoor barbecue kitchen nếu cô chú anh chị nào mà đã xem video của Steven lần trước á, thì cái tuổi builder này cũng là Taylor Morrison luôn nó build cái uh, khu 55 tuổi trở lên á thì cái khu 55 tuổi đó nó, nó restrict là chỉ có à, cô chú anh chị nào mua nhà rồi phải cần trong gia đình mình có một người từ 55 tuổi trở lên thì à, từ đó có nhiều người đến mua nhà mà tại vì họ chưa có đúng tuổi 25 á, thì nó không có bán nhà cho người, người, người, người nào cần mua nhà thì có rất là nhiều à, cô chú anh chị cần phải mua nhà mà còn trẻ tuổi quá nhưng hoặc dưới 55 55 tuổi nó không có bán thì từ đó nó mới mua một khu đất ở gần đường 56 của Wesley Chapel nghĩa là cái đại lộ 56 là một trong những đại lộ lớn nhất ở khu Wesley Chapel thì nó nằm à, khu này nó nó có đi chung với uh, ờ, GL Homes uh, ờ, The Ridge ở White Grass Range với uh, Whiting Ridge á thì uh, khu Whiting Ridge nó bán hết nhà cô chú anh chị lần trước Steven có quay sơ sơ qua thì uh, khi lần cuối cùng là Steven ghé qua nó chỉ còn có uh, hai cái lot nghĩa là hai cái nền nhà cuối cùng luôn á thì nhiều người giành giật quá thì uh, nó phải đăng lên uh, chơi kiểu dạng mà uh, lô tô á thì mình rút lô tô ngày nào hên xui thôi tại vì dành quá rồi nó nó cũng không biết chia bán làm sao không rồi à, miễn à, chơi đẩy, đẩy giá lên cao quá thì cũng công bằng cho mọi người nên cũng bán cái giá nhất định nhưng mà nó phải làm cái cái à, dạng giống như là rút lô tô hên xui thôi những người nào hên thì mua được căn nhà đó không hên thì thôi thì à, lần cuối cùng là Steven ghé qua thì họ đã bán hết nhà rồi à, có nhiều người đã gọi cho Steven hỏi cô đó nó còn bán không có, có anh chị và bạn bè của Steven ngày xưa sống ở New York xuống chơi á, thì mình Steven cũng kêu à, đặt cọc mua đi thì à, có cũng có nhiều người mua cũng có nhiều người không thì bây giờ có người gọi lại hỏi Steven còn không thì thật sự bây giờ nó nhà Florida giờ nó hết quá nó bán hết rồi khu đó nó không còn cái nền nhà nào hết trơn á thì cũng có nhiều người bạn đã đặt cọc mua nhà và hiện tại cái nhà nó chưa có làm cái móng nhà nữa là cái giá nhà đã lời gần 170 190 ngàn này cô chú anh chị thì từ khoảng chừng giá nhà khoảng năm trở lại đây thì nó rất là mắc ừ. cái nhà này nó đi qua cái cánh gà bên tay phải á thì nó có một cái ờ, phòng ờ, ngủ master và cái phòng ngủ master này nó có một cái giống như phòng khách ngồi chơi cái giường và cái uh, bathroom bên kia nè đây là cái phòng ngủ master bedroom này nha cô chú anh chị nhìn ra phía bên kia là cái cửa đi ra chỗ cái hồ bơi hồi nãy Steven mới vừa quay á còn đây là phía sau của cái hồ bơi cái phía sau nhà này nha cái hồ bơi là option nha cô chú anh chị và cái cái nhà nó, nó nó xây cái nhà mẫu nó chỉ xây cái hồ bơi cho mình biết cái cái cái, cái diện tích của cái đất cái sao mình có thể mình à, tận dụng được để làm cái gì thôi thật ra cái hồ bơi đó là tốt nhất cái từ à, theo Steven phỏng đoán cái hồ bơi này không dưới 70 ngàn đâu nha thêm cái nhà lưới nữa cái nhà lưới này cũng khoảng mười mấy sắp hai gần gần hai chục sắp nữa cô chú anh chị hỏi à, cái nhà lưới này á à, tại sao Florida có làm nhà lưới tại Florida nó nó cũng đa số có nhiều hồ với mũi á, thì họ làm cái hồ lưới này á, thì nó không bị dơ cho cái hồ bơi này hoặc ở ngoài này mình chơi mình ăn nhậu qua này không phải sợ bị uh, mũi chích vậy thôi để trả lại với cái phòng à, master bedroom mình nãy mình đi vô trong cái uh, master uh, bed đây là cái uh, nhà tắm này nha ai cũng nhìn thấy cái ờ, cái, cái stem sao rồi nó rộng như thế này không từ đây qua bên kia khoảng mười mấy feet á cũng để là cái uh, closet cái walk-in closet cho hai bên luôn nam và nữ ở à đây là cái hướng là từ mình trong cái closet mình ra cái phòng ngủ nè đó thì trong cái phòng à, master mình đi ra đây là cái nguyên cái nguyên cái khu gì phía sau này là cái à, cái family room cái nhà bếp với cái à, phòng hạn cái phòng ăn sáng đây là cái khu sảnh nhà mới vô cửa nè đó là cái cửa nãy mình vô ngoài kia là cái giếng trời không bên đây là cái phòng cái bàn ăn còn ăn này cái chỗ này thường thường để cái bàn vuông mà chỗ này nó để cái bàn tròn để nó nó nó, nó safe space để nhà cho nó hơi rộng tí á, thì nó để cái bàn tròn rất là lớn đây bên kia là hai phòng ngủ nối liền nhau chia một cái cái bathroom chính giữa dưới kia một cái bathroom nghĩa là hai bathroom nghĩa là dưới ở dưới lầu này á, là hai phòng ngủ à, ba phòng ngủ hai phòng ngủ nhỏ với một phòng ngủ master phía bên tay trái thì chính giữa là cái family room thì à, phía bên cạnh phải này á, nó có một cái à, bên này nó có một cái phòng giặt với cái khu ra ngoài à, garage thì bên này cũng có một cái phòng ngủ nữa bathroom ở trong đây luôn đó bathroom bên kia cái walk-in closet rất là lớn nè cái closet nè thì bên đây nó cũng có một cái à, office nghĩa là bên đây cái phòng ngủ kế đây là cái office nghĩa là cái phòng ngủ này là phòng ngủ thứ tư đây là cái office mà office này cũng có thể làm cái phòng à, phòng ngủ luôn mà tại Việt Nam ở Florida họ làm việc ở nhà nhiều quá thì họ sẽ dùng cái phòng này để làm phòng à, office để mình đi lên lầu tại trên lầu mình không biết phòng ngủ bao nhiêu phòng ngủ mà hiện tại ở dưới lầu này là bốn phòng ngủ ngày ba phòng ngủ nhỏ với một phòng master thì mình lên trên lầu này mình xem thử có bao nhiêu phòng ngủ nữa wow trên lầu này nó có một cái phòng chơi rất là rộng phòng chơi này nó có cái bathroom đây luôn với cái uh, bên này là cái closet nghĩa là cái phòng chơi với một cái bathroom với cái closet xây chi cái khúc này nữa chơi để phòng chơi là hơi phí quá ta giống như cái ờ, phòng chiếu phim á đây là cái phòng chiếu phim ở trên lầu chỉ có phòng chiếu phim thôi nhìn ra phía trước nè hiện tại chống chơi là tại bây giờ nó chưa có nhà ở tại nhà này nhà mẫu thôi còn đây là mình nhìn xuống cái giếng trời ở dưới nãy ngoài cửa vô nè nhà này á động khủng hoảng luôn hiện tại là bốn phòng ngủ mà thật sự có thể mình làm ra thành năm phòng ngủ được ở trên lầu thì có thể mình làm cái phòng chơi phòng chơi cũng được miễn mà sau này làm phòng ngủ ở đó cũng được nếu ai độc thân ở trên lầu còn dưới này thì rất là rộng nè mình đi nhiều chỗ rồi có cái nhà này đặc biệt nó làm cái ờ, cái đồ rửa chén đó, nó dùng là cái form sink nha cái ờ, nó làm rất là đẹp này kêu một form sink cái gì nó lớn lắm nhìn ra bên kia để cho cô chú anh chị biết cái căn nhà này cái chu vi tất cả là 5.200 square feet tất cả nghe có thể từ 3 phòng ngủ tới 7 phòng ngủ là tùy theo lựa chọn của mình tại cái option họ làm hiện tại cái phòng này cái nhà này là 4 phòng ngủ à, 4 phòng ngủ 4 phòng tắm thì nhưng mà có thể bốn phòng ngủ đó và tùy theo cái lựa chọn của mình thì cái phòng bên kia nãy Steven mới vừa quay sơ sơ qua á thì cái chỗ đó cái phòng đó là cái hiện tại là cái cái cái cái cái, cái office nghĩa là work from home office thì cô chú có thể dùng cái work from home để sửa thành một cái phòng ngủ nữa là có thể thành bốn phòng ngủ hoặc năm phòng ngủ thì trên trên lầu nữa thì ở trên lầu ở trên kia hồi nãy Steven đã lên trên lầu xem sơ sơ qua thì cái trên đó nữa hiện tại nó là một phòng ngủ với cái closet với một cái chỗ uh, movie theater nghĩa là cái chỗ uh, chiếu phim để cho gia đình để cuối tuần hưởng thụ để xem phim cho cho vui thì uh, cô chú anh chị có thể tìm hiểu thêm thông tin với cái giá nhà của khu River Edge ở trong này nó có khu River Edge nó có cái website một tí nữa Steven sẽ để dưới cái phần mô tả với số điện thoại cho cô chú anh chị á thì um, cô chú nào mà có có có cả điều kiện uh, mua nhà ở Wesley Chapel uh, uh, khu Vịnh Tampa Bay Florida thì cô chú có thể theo thông tin của Steven để phía dưới để à, lần mò vô xem cái giá nhà à, Steven cũng không muốn nói giá nhà hiện tại không tại vì cái giá nhà Florida hiện tại nó lên rất là nhanh có thể Steven bữa nay quay lên là thường sau Steven post lên hoặc là ngày hai à, mươi ngày sau mà làm hậu kỳ xong khi Steven post lên á thì cái giá nhà có thể nó nó nó nó khác biệt một chút nào đó hoặc không dài tuần nữa có nhiều cô chú lần trước mình Steven có bỏ video lên á thì uh, Steven cho cái giá rồi có nhiều người vô xem rồi lại cái lên cái website hoặc gọi điện thoại liên lạc với builder hỏi nó có một cái giá khác thì hỏi tại sao Steven không cho cái giá đó mà hiện khi gọi vô thì cái giá nó khác thì thật sự ở Florida này hiện tại như là trong 6 tháng trở lại đây hoặc năm trở lại đây khi mà sau cái bầu cử thì cái giá nhà nó lên rất là nhanh cô chú anh chị có thể mình Steven đi xem nhiều chỗ là người ta xem một cái nhà giống như 300 ngàn đi mà khi mua cái giá có thể lên thử 320 330 thậm chí có thể lên 340 tại cái giá nhà là nhiều người rất là cần dễ giờ nhà về Florida thì đẩy cái giá nhà trong mấy tháng này nó lên nghe là nó điên khùng mình vô mình không có phỏng đoán được trước được cái giá nhà hiện như tại cái người ta listing đã listing cái giá là nghĩa cái giá mà họ muốn là 300 đi mà thật sự bán ra 330 có nhiều nhà Steven đi xem là lúc nào cũng vậy chứ dù cái nhà nào mà để 300 mà bán dưới dưới 300 hết trơn hồi xưa mình 300 có thể mình nói là 280 hoặc là 290 không bây giờ để 300 là bán từ 330 340 đó rồi cảm ơn mọi người đã xem video mà để Steven đi qua cái căn nhà thứ hai Ok để Steven đi qua căn nhà thứ hai cô chú và anh chị căn nhà thứ hai này nó xây cái dạng giống mà mọi người là những cô chú anh chị nào có đi về à, thành phố New Orleans cái dạng nhà này nó xây giống giống như vậy á căn nhà này nó lạ lạ con cái là đi giống cái dạng colonial mà nhà từ đời đời đời à, ngàn tám trăm ngàn chín trăm hồi xưa cổ hoặc là người nào mà đi về à, Caribbean á thì cái căn nhà này nó xây cái dạng gì nó có cái lan can ở phía trên đó cái mo cái đồ của nó là Acadia 4 phòng ngủ 3 phòng rưỡi hoặc 4 phòng rưỡi tắm một phòng học 2 hoặc 3 garage là 3.992 square feet cô chú và chị vô nghe nhớ cái khu à, cái website nha River Edge TM TM nghĩa là TaylorMorrison.com có nhiều lần Steven đã bỏ thông tin lên cái à, cái, cái builder thì cô chú anh chị đã hỏi Steven hoài không tại vì xem mà cái tỷ cô chú anh chị tua qua video á thì mất cái thông tin của Steven truyền tải cho cô chú anh chị để tìm hiểu thêm cái căn nhà này mình vô phía bên tay phải là một cái à, bàn ăn vì ở trong kia nó cũng có cái đường đi qua ngộ lắm để xí bình quay bên đây bên tay trái bên tay trái là giống như cái phòng sách là người ta nói cái à, study room đó là Steven nãy nói cái study room đó. ở chỗ này nó rất là cao nè nó chơi cái dạng này giống mình đi vô giống như là một cái thư viện của trường đại học vậy á chưa phía ngoài là cái phòng à, nhà ăn phòng ăn bên đây cái phòng à, phòng giặt còn giặt máy nó cũng rộng lắm rất là lớn đi thẳng vô là cái à, family room bên kia là một cái kitchen rất là lớn kitchen này cô chú anh chị phía, phía sau là cái hồ bơi giống như cái nhà bên kia hồi nãy luôn nha hồ bơi phía ngoài nha đa số cái nhà mẫu ở đây họ xây à, căn nào cũng có cái à, outdoor kitchen phía bên tay phải á thì nên đây nó cũng có cái hồ bơi phía sau phía bên cửa đó là cái nhìn ra phía cổng chỗ mấy cái căn cổ thụ à, Steven có quay cái cảnh từ trên không nhìn xuống còn ở đây là cái chỗ cái phòng chơi nhìn qua cái nhà ăn cái kitchen đây là nhìn ở ngoài cái cổng ngoài vô này bên tay phải là cái master bedroom để qua mình xem cái master bedroom sao cái master bedroom này cũng tương đối rộng mà nhưng không có rộng bằng cái à, master bedroom của cái nhà bên kia một tí bên nay thì à, cái chỗ vô nó làm hơi nhỏ nên Steven không có thích thường thường ở chỗ mình à, rộng thì mình làm con đường này cho nó rộng rộng tí cho nó thoải mái không bên đây nó có hai cái closet cho nam và nữ ở trong này là cái master bếp một cái bát rơm mình ngộ vậy Rồi, cái này đúng là phung phí á trong này nó làm một cái à, bát rơm ở đây nhưng mà nó làm có tới bốn cái đầu mở nước trên này nó có hai cái chậu tắm đi xuống hai cái bông sen hai bên mà nó có tới ờ, bốn cái đầu mở nước này cô chú anh chị nghĩa là hai cái uh, stand shower nó nhập một luôn á mà nó làm kiểu này nhìn vô rồi cô chú anh chị nguyên chỗ này nhìn lên là toàn là bát luôn, là nguyên cái tường luôn á ngoài này là cái toilet bên đây là cái toilet nè yeah. Dạ. nhìn ra cái phòng ờ, nhìn qua cái master đi ra nhà này rộng mà có chú anh chị mình không thích nhất là gì không này mình thích cái là cái ceiling ở ngoài này nhìn vô á nhất cái từ 25 feet á cô chú anh chị nó rất là cao nha, đó nhìn qua nè để mình lên trên lầu trên lầu này nó xây cái nhà ngộ lắm nó có một cái à, giống như nó có một cái cầu đi ngang vậy á chỗ cái cánh gà này thì ai có thể ngồi đây đọc sách à, thoải mái thì ngồi đây nhìn xuống cái cánh gà này là cái dưới là cái phòng sách nãy nè thì nó chia làm hai nghĩa là bên kia bên này chỗ này là cái phòng chơi phòng chơi này nó có một cái phòng ngủ phía bên tay trái một phòng ngủ rộng với cái bathroom ở ngoài này có phòng chơi Mình nhìn qua bên này nữa thì nó đi qua bên này nó có à, cái mú về kia rồi bên này nó có một cái rạp chiếu phim nếu người nào mà không thích à, chơi cái rạp chiếu phim thì có thể mình làm phòng ngủ đây được nghĩa là trên này chỗ này được hai phòng ngủ nghĩa là chỗ này phòng ngủ bên kia phòng ngủ đi ra chỗ phòng chơi này uh. trên này nó có à, hiện tại thì hiện tại trên này nó có à, bên bên cánh gà bên đây nó có hai phòng ngủ bên đây cái phòng ngủ bên kia cái phòng ngủ là hai phòng ngủ với phòng tắm chỗ này phòng ngủ này thì nhìn phía sau ra là cái hồ với cái hồ bơi nãy mình nhìn ở ngoài á trên lầu này hiện tại này có ba phòng ngủ với cái phòng chơi với một cái uh, movie theater với kia phòng ngủ nữa là bốn phòng ngủ 4 phòng ngủ 4 phòng tắm thì cái phòng game room game room ở ngoài này game room có thể mình làm phòng khách được nên nó làm game room thôi college library when you go up there, you look down. so, Ok, vậy cô chú anh chị và các bạn, đây là khu River Edge Builder là Taylor Morrison thì hôm trước Steven đã quay phía ngoài rồi mà chưa có quay phía trong nữa hôm nay Steven đã quay ra phía trong cho cô chú anh chị xem phía trong của cái hai căn nhà này hay nhà mẫu thì à, họ chỉ xây được có hai căn nhà mẫu rồi thôi à, Steven đã hỏi tại sao tại vì nhà đây hết quá nó không cần xây nhà miễn nó có cái khu thứ hai bên khu 55 tuổi á thì à, ai có cần thêm xem à, xem thêm nhà mẫu nữa thì đi qua bên đó vậy thôi thì còn cái office thì hiện tại nó đã mở rồi nó bán rồi có người vô đặt nhà xem nhà rồi nếu ai muốn uh, có nhu cầu để mua nhà rộng lớn khu nhà ngói có rất là nhiều mẫu mã khác nhau cô chú anh chị đây là hiện tại đây nó chỉ có hai mẫu thôi À, có gì nghe mọi người à, Steven đã quay sơ sơ vậy thôi có hẹn gặp lại mọi người ở một video khác nha à, cả nhà nhớ bấm à, à, like subscribe cũng như chia sẻ video à, giúp cho Steven nha và hẹn gặp lại mọi người ở một video sớm nhất ok bye bye